Oh. nó không có gì nghe à. uống ra gì giờ vừa đi vừa đi vừa à nước dừa vô vô tại bảy tính gì uống nước dừa với quê lên uống nước dừa nhiều quá nước dừa lên đây cũng nước dừa đâu có gì à, đâu coca ờ, à. à hả đúng đúng đúng con này hiểu tâm quá coca uống sôi ruột không đi xa lên mệt uống sôi ruột mình còn đói bụng ờ, không uống coca đã chanh đã chanh rồi rồi rồi vậy nè ha nữa quá đã chanh rồi uống mới với quê lên uống thuộc máu sao đúng không Ờ, chà đá đi Chà đá là ai cũng uống được nha Mày có uống gì cũng được Mày ờ, à, đá quá à, nước nước nước à, hai cái hai nước ơi ừ. uống uống nghèo nha nhỏ mới mà siêng năng mày sao nãy nó nói gì mà giờ nó không nói tiếng nào à? à, sao con không nói con nãy con nói quá trời vui lắm á giờ con xong con không nói cô cho ông nói hả nói đi trời yêu nó đi cô đại chủ ông nói là nói nhiều quá bị trừ ương tại đâu đó nói uống đi trà có mới pha trà lại nó nói tôi phước luôn á dạ. <laughs> ngon dữ lắm mà chưa đã chưa có sáng vô trong vô trong không dạ. trừ lương dạ dạ con vô nó cơm cô chú ăn nha giờ <laughs> nói chuyện nha nói à, không, không không kịp kêu con ra nói vụ ra nói vậy mình học ý tôi lắm hiểu <laughs> ý tôi hay sao à, lên đây à, chơi phải không không ăn dưới cho ngon lành vậy đúng không ừ ta nói giờ cũng quẩn rồi ừ. thành thử mới lên à, thăm uh, hai đứa bay coi thử là mà ăn sao à. vậy là lại sẵn tết đó mà <laughs> vậy là anh chỉ đây chơi với tụi em ba ba ngày tết nhá bảy chơi ba ngày tết chi cho nó phiền để chơi nửa tháng luôn gì cũng được mà đâu có gì đâu cho đi thích vui à, nhà đơn chiếc mà ủa hai vợ chồng định lên đây uh, chơi tết nửa tháng hả ờ nửa tháng ở, ở đây hả ở đây ở ờ, nhà này luôn ở tụi bay buồn nó buồn bà ơi nghe chơi nửa tháng nó buồn thôi được rồi tao hiểu vợ chồng mày không con cái đơn chiếc tao hiểu mà thôi hôm ấy tao ở mày luôn tháng vậy đi ha vậy chứ vậy đi vậy hãy như à. là tháng ăn chơi mà à, <laughs> ờ, ờ, nói nghe nhớ dũng không Dũng ừ. mập mập nó à. nó sổ sữa hồi nhỏ cũng sổ sữa mà giờ lớn cũng sổ sữa nhớ Dũng quăng á heo. À, à, nhớ nhớ nhớ. À, sao sao? Nó nhắc vợ chồng bay hoài trời mẹ ơi vậy mà nó còn nhớ tới mình hả bà lâu chứ mà cũng còn nhớ nó mới vừa xây cái nhà cái nhà của nó hả nó còn bự hơn cái nhà này nữa vậy à, <laughs> à vậy mừng cho nó vậy bây giờ ha bây giờ muốn gì muốn thôi giờ để tôi ờ, dẫn qua nhà dũng chân cho biết nhà ha thôi anh đợi để anh chị nghỉ ngơi rồi em nói với bé hai nấu cơm mà anh chị ăn luôn à vậy ha gì đâu ừ. mà phải qua nhà bên chơi. kia nhà cái nó rộng rãi mà phòng ốc nó ngon lành phải như nhà tôi đâu nhà tôi nó nó có vậy chứ nó, nó chật chội lắm mày từ xưa tới giờ mà mày không hiểu tính bạn bè gì hết trơn hết rồi Tao có cần nhà cao cửa rộng đâu Tao lên tao thăm mày không? Ở nhỏ nhỏ vậy mà nó ấm cúng Tao thích ở nhà mày hơn Nếu mà tao ham rộng rãi Tao ở lên trên thành phố lâu rồi không? Không phải nói nghe mà Dũng nó nhắc hoài Bây giờ qua nhà nó đó rồi cái ờ, hai vợ chồng ờ, nghĩa là gặp nói trao đổi với nhau còn muốn ở nhà tôi cũng được ở nhà nó cũng được chứ bây giờ một hai đòi ở nhà tôi á nó không nó buồn hiểu không không dạ rồi uống miếng nước lẹ lẹ lẹ đi rồi tôi dẫn qua nhà dũng á cho biết nhà dũng ha à, à, à, à, đi luôn đi đi ngay luôn bây giờ <laughs> ờ, ờ teo dạ coi uh, sắp xếp đồ đạc lại giùm cho chú nghe dạ dạ dạ này còn có mấy cửa nữa rồi đó <clears throat> Dũng ơi Dũng ơi Dũng Con, con, con ra coi coi Tẹo Dạ dạ dạ À Cậu ơi có ờ, chú uh, Dương Ủa vậy hả? Dạ Vô vô vô vô Dạ dạ mời chú Dương vô nhà chú Dương Rồi rồi rồi Dạ dạ <laughs> Ê Dương À ngại hả ngại hả Chú Dương ngồi chú Dương À đang chuẩn bị tính nhất hả Dạ dạ À sắp xếp đồ đạc rồi lại Chú Dương uh, uống nước chú Dương À rồi rồi rồi Rồi con lấy cho chú Dương bình nước nóng nha À rồi dạ, rồi dạ. rồi mà sao rồi mày bên mày chuẩn bị ờ, tết nhất được chưa ngon lành rồi xong xuôi hết trơn rồi mày tin gì chưa tin gì vợ chồng thằng mù với dậu lên ủa gì hả mới lên tính thiệt nè mới lên hả à, đó rồi. năm nay lên ăn, tết đây hả ăn tết mà không những ăn tết á là là ba bốn ngày đâu mà nghe nói là ăn cả tháng luôn đó cả tao à, một hai á là tao nói thôi bây giờ ăn tết á kỳ này ở nhà tao đi nó không chịu nó nói thôi bây giờ phải nhàn dũng mới được có thành ra giờ tao phải qua nói mày tao mày có ý kiến gì không không có sao ý gì không á cứ việc qua tao được không ạ à? được nhà tao rộng rãi thoải mái lắm gì hả nói thì tao nói nói thôi bây giờ ờ, lâu lâu lên đi chơi đó thì ờ, ở nhà tao đi nó không chịu nữa tới một hai qua nhà dũng dũng thoải mái mà tao cũng công nhận nhà mày thoải mái hơn nhà mày mới xây rộng rãi ừ. nhưng mà nhắm mày chứa nguyên tháng nổi không á không có sao à. tao nói với mày á là vợ tao về quê rồi à, à. rồi tao cũng muốn bạn bè có ăn tết cho vui <laughs> nói vậy đi vậy đi nói rồi đi á vậy là chút xíu nữa ha là vợ chồng à, của mùi lúc qua đây ừ. rồi mày à, dặn người người làm vậy đó chọn phòng ốc đàng hoàng cho nó ở à, cậu cậu cả tháng trời đó nha được không được được chứ được không nhưng mà tụi nó đâu rồi rồi cái con người làm của tao đưa hai đứa nó đi vòng vòng siêu thị gần nhà mày nè ừ. chắc xíu về liền giờ này vô ra đây tiền nha. Ờ, ờ. ừ. uống nước nước cậu ơi cậu có khách liền cậu ủa vậy hả vô vô đi con dạ vô vô vô đi cái tụi nó về á cậu trời đất ơi dạ cái con mình nhỏ này á à? hai đứa bay rảnh quá vậy tự nhiên mình dung văn dung vẻ dắt nhau vô đây Tôi vợ chồng uh, chú mùi đâu chú mùi với cô dậu hả à? sao nghe tên thấy nghèo hả cô ừ. dậu tưởng gì dậu đâu rồi <laughs> con nói dắt hai người đi chợ à. mà công nhận hai người đi lâu thì có con đi xong con dắt con dắt đi cho đã luôn lát thôi hai người đuối quá đi không nổi cà lết cà lết ngoài còn Mày, ở đâu trước cửa trời ơi vô ừ. vô dạ dạ dạ đi cho hớn không <laughs> đi chợ mà đi vậy đó mới đi vòng siêu thị mà mệt mỏi vậy thôi mày khỏe mày khỏe ha rồi lâu quá rồi nghe đó vỗ đây vỗ nè bộ đi rồi có uống rượu gì xỉn hả xỉn gì con này nè nó bắt đi mệt chết trong mà không giải luôn đi đâu trời ơi thì à, tụi tôi định đi chợ coi cái này cái kia thì thấy đẹp quá à mà tôi lựa ngay chỗ nào đẹp để tôi đứng tôi chụp hình chỗ bông đẹp nè rồi cái chỗ tiệm vàng đẹp nó không cho tôi đứng nó bắt tôi đứng ở chỗ tiệm rau mà Trời mẹ tiệm rau nó đứng hoài luôn mày nó quen thật vậy rồi hả à. dạ, dạ con con giả bộ bố dắt ừ, vào với con đẩy ra đây à, dạ vâng. <laughs> con nói cô kia đẩy được ai rồi đằng qua đây con cũng khỏe khỏi làm gì đâu cực <laughs> yên tâm đi tao bán cái được rồi dạ qua đây ha qua đây ha vậy lo dạ, chuyện nhà bình thường <laughs> trời ơi cô cậu cô cậu ở chơi em có sẽ bắt cô cậu con gì nghe ở đây ăn tết nghe bye bye cô cậu nghe cô cậu về cảm ơn con anh nói nó nói tao mở cửa khóa cửa lại cẩn thận đó dạ nè sao hả lúc này ở dưới ờ, làm ăn sao cũng đỡ thật đó mày nghe à, cũng uh, ôi mình còn thời gian dài tha hồ tâm sự mày ơi đây tao nói mày nghe một hai nó đồ quá ở nhà mày đó mà cũng mà, mà nè nè công nhận không nè nè nè nè nè nè nè nè muốn mày công nhận á nhà dũng mới xây không đẹp đẽ động đãi không ui à. phòng bóc bao la luôn à, đó chỉ sợ mới xây đâu bay ở hồi á là là là một hai ngày vẫn còn đi lạc đó nha à, hồi nãy tao tính lên là tao ở nhà à, này à, <laughs> nhưng mà tại vì nó thôi nói nghe này bạn bè ở đâu cũng vậy thôi ở nhà tao cũng vậy mà ở nhà dũng cũng vậy nhưng mà ở nhà dũng là nó tiện nhất đúng à, hiểu không đó cứ gì ở nhà tao đi nhà tao rộng rãi lắm à. Ờ. là vợ tao cũng về quê ăn tết rồi đó lâu lâu tụi bay lên chơi vậy vui lắm á thôi giờ vậy ha bây giờ hai vợ chồng bay cứ ở nhà dũng chơi nha tao bận công chuyện cái ha rồi chừng nào mà uh, nhậu nhẹt gì báo tao chạy qua từ giờ tới chiều tao chạy qua chơi ha cô có nhà ra ờ, đi, đi liền hả rồi có chuyện quá tết nhất còn mấy ngày vậy nha ở chơi rồi mình mình, mình cảm thấy sao ta tao mở cửa giùm chú ta dạ dạ thằng này lúc này im như con lật đật ha <laughs> thôi thì à, lên gặp tụi bay là tao vui lắm rồi <laughs> sao công chuyện làm ăn với sao cũng được bà con mình với cũng khỏe hết á dạ à. à, để kêu à, tèo tèo tèo dạ dạ còn coi uh, lấy uh, phụ mấy cô chú đồ đạc á lên phòng dọn dẹp phòng cho cô chú tắm rửa rồi đi nghe dạ dạ dạ <laughs> thôi, thôi ông để tôi vô tôi rửa mặt mày cho nó khỏe chút nha à, thôi để vợ tao rửa mặt mày đi dạ, à, dạ, để à, con dẫn vô cái chỗ à, à phòng à, rửa mặt dạ, á dạ dạ cho, cho, cho cô đi với con thiếp à, dạ đi ngõ này thiếp dạ dạ đi ngõ dạ, này mà sao ở dưới bà con mình cũng khỏe hết chứ hả khỏe chú sáu gọi là thăm mày đó dạ, à, nghe mày mà ăn được cũng mừng nhà cửa xây cũng khang trang ha à, <laughs> à. gì vậy hả mèo mèo dạ, dạ dạ dạ dạ cậu với con Ê, trời ơi dạ sao sao làm gì cậu mày la dữ vậy dạ. con biết nữa con đưa cô vô tới cửa nhà tắm cái cô bước vô con gài chốt lại con đứng ở ngoài con không biết sao cô la dữ vậy cậu ơi Tôi để tao vô không không không về vợ tao để tao bà bị yếu tim chết tao trời ơi anh à, mình anh mình thôi đi nè mở cửa em mở cửa nè nè em mở nè trời ơi ơi Ui quá kinh khủng Sao vậy chú? Nhà mày kinh khủng quá Dũng Dạ dạ dạ sao à? Quá kinh khủng Cái gì mùi? mời dạ dạ Ở trong đó có cái chuyện gì không? Dạ đâu có gì đâu Hồi sáng giờ con cũng dọn dẹp sạch sẽ như mọi ngày à cậu ơi vô tao nghe bà làm quá Xong tao cũng không biết chuyện gì tao nhìn vô trời Hả? Một hàng tre không như thập diện mai phục Bị tao ôm mà mày thấy không nó gom trời rồi tao, tao la luôn chứ tao đâu có sợ như bà đâu <laughs> Nói tụi nghe Tao gắn ở trong đó là để cho thấy nhà nó rộng rãi hơn Coi như là cái đen bây giờ nó vậy đó Gắn kiến là bà không biết trời gì hết ơi, ơi Chú với cô la mà tụi con với lại cậu con hết hồn luôn á Trời tôi thấy hàng loạt tôi nè nhớ nè nhớ cái kiểu này đằng sau về mình mặn nha ừ. để cho bà con hàng xóm vô là a à, a à, à, chắc vui lắm <laughs> thôi vậy giờ con mời chú với cô vô tắm ha à, không khỏi À, thôi con cứ vô lo công chuyện đi dạ, dạ. À, chú với cô tính được rồi dạ, dạ. cảm ơn dạ, dạ. Dạ, tội nghiệp nhỏ mày la nó <laughs> nè giờ tao nói mày nghe sao à, xuống đây gặp mày vậy nhà cửa khang trang tao cũng mừng ừ. à, vợ mày đi về quê ha về quê rồi à. thì tụi bay ở lại cái đây cái gì ăn tết tao vui vẻ thoải mái được yên tâm tao ở đâu mà mình xe đi không mình xe mình đi chơi à, à, quên vợ tao nhắc tao mới nhớ à. à, mấy giờ mày có cái xe nào quẩn á mày cho tao mượn đi à, tao chở ba đi vòng vòng chơi tụi bay muốn đi chơi phải không à. để tao lái xe cho tụi bay đi không không không không không, không cần tao nói mày nghe mày nhiệt tình vậy là tao mừng rồi nhưng mà mày công chuyện nhiều ừ. thôi giờ tao tự chở vợ tao đi không tao lên trên này tao phải chở ba đi chứ nhưng mà có bằng lái không yên tâm lái mới cài mà tao còn có rồi <laughs> thôi lấy xe này tèo à. tèo dạ lấy ờ, cái chìa khóa xe ờ, honda chú để ngoài sân á ra đây dạ dạ dạ cái chiếc future á dạ dạ đây cậu ơi để dạ, chìa khóa đây cậu có cái phun trời vậy có cái phun trời đi đâu cứ gì đi thoải mái à. nhưng mà nhớ đi về ăn cơm tụi tao nghe không ê không cái này về tao nói mày nghe bây giờ mày cứ qua nhà thằng dương đi ừ. cái tụi tao đi đảo dầm phố xong cái gì cái uh, tao qua nhà thằng dương luôn cái uh, bắt cái bển ờ cái mình sáp vô mình nhậu luôn ừ. vậy em ờ đi vậy em quyết định rồi <laughs> cậu ừ. mở thấy con giỏi không đẩy qua bển cái là xong xuôi hết trơn giờ khỏe nhà khỏe ra <laughs> ngồi gác giò luôn em thấy anh làm không có được anh mùi với chị dậu lên đây là thăm hai ờ, hai vợ chồng của tụi mình Vậy mà nói lần nào anh đưa qua nhà anh Dũng Không có để cho người ta nghỉ ngơi tắm rửa gì hết Em không biết gì hết Nói thiệt với em nè nha, Nay mai ha Bà con á, của mình ở dưới quê lên nha Ở chặt nhà Em thấy không Năm nào cũng vậy Bây giờ vợ chồng nó lên đây rồi á Mà nếu mà mình không đưa qua bên nhà thằng Dũng trước á Rồi mai mốt hay lên đây chặt nhà rồi mình đưa qua sao ha Vợ chồng còn buồn mình nữa Nhưng mà bà con của mình chưa có lên tối mà Nhưng mà gia đình thằng Dũng cũng tha thiết là muốn vợ chồng bùi ở bên ờ, kia mà ờ, Con thấy cậu nói đúng rồi Đó bà thấy không năm nào cũng vậy đó bà con mình lên đó nó đông nượt nượt nượt hỏi thôi hai người thì nghèo khổ mười mấy năm mới gặp lại không biết hỏi như thế nào tự nhiên rước vô nhà ở trời tự nhiên con phải phục vụ thêm hai người nữa rồi gia đình mình lên ở chỗ nào ừ, con đúng gia đình mình đông lắm á con nói bớt lại một chút đi con là người phụ việc trong nhà thì chuyện gia đình của cậu mợ để cậu mợ tính con cứ xem như hoài làm sao vậy đúng rồi em biết không nhà mình á tết nhất năm nào cũng đông người đó bây giờ đưa qua nhà dũng là phải rồi còn nếu không thôi thì nếu nếu không được thì qua đến nhà mình mới chơi bữa hai bữa cũng được giờ chồng chưa có nhà không